What's up? Xin chào 500 em Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Box Gear Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 em đi khám phá một em bàn phím cơ mới rất là mới đến từ hãng Irra và đây là một con phiên bản nâng cấp của EK396W và nó sẽ là V2 Ok, không nói nhiều nữa mình sẽ cùng đi đập hộp luôn nha Let's go đầu tiên thì nhìn vào hộp các bạn có thể thấy là hiện nay Idora đã thay đổi cái tổng quan của những chiếc hộp thì nó sẽ là màu ờ, đỏ nâu như thế này và nó sẽ thiết kế khá là đơn giản mình cũng thích cái kiểu như thế này không quá cầu kỳ tuy nhiên thì nếu như mà cái màu của nó được uh, tối hơn một xíu nữa thì mình có vẻ nó đẹp hơn rồi ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có tặng kèm một cái cover để chống bụi ở đây mình rất thích những cái cover như thế này để mà khi mình không sử dụng thì mình có thể để, chống những cái bụi bặm bay vào trong bàn phím ở giữa thì chúng ta sẽ có em bàn phím EK396 ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có cái thẻ bảo hành à, một cái cọng dây khá là ngon cọng dây này thì mình thấy là nó sẽ được bọc dù cực kỳ dày à, cổng kết nối sẽ là tai C to tai A cổng tai A thì sẽ có màu vàng tuy nhiên thì tai C thì không nhé chúng ta vẫn sẽ có cái cục chống nhiễu cũng như là cái dây để chống rối ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái USB rồi vậy là con này sẽ được nâng cấp thêm dùng wireless các bạn và chúng ta sẽ có thêm cái nhổ keycap cái này thì cũng không quan trọng lắm quan trọng là cái này thôi Ok, quay lại mẹ cái 396W2 thì các bạn nhìn thấy cái phiên bản 396 thì chúng ta sẽ biết được cái layout của nó sẽ là layout 96 và chúng ta sẽ thấy là nó sẽ dồn hết phần numbat vào rút gọn mũi tên vô trong và sẽ vẫn giữ được những cái nút cơ bản của cái cụm phía trên ví dụ như sprint, down, home, and pop down đó và chúng ta vẫn sẽ có numbat một cái layout cực kỳ gọn tất cả những hàng ép này cũng sẽ đẩy xích vào nhau đó đây là một trong những cái layout mà gọn nhất và vẫn có đầy đủ tất cả các phím gần như là đầy đủ thôi chứ không phải là đầy đủ nhất và một cái khác biệt nữa là chúng ta sẽ thấy là nó chuyển sang cái keycap theo cái màu tối hơn màu đen và màu xám kết hợp với nhau cái màu như thế này sẽ giúp cho cái bàn phím của mình nhìn nó liền lạc hơn phiên bản trước thì mình thấy nó là màu tím trắng mà với cái đế màu đen nữa nên nhìn nó không được liền lạc lắm đặc biệt hơn là cái keycap của em này thì nó sẽ là một cái chuẩn keycap mới chúng ta có thể nhìn thấy là phía mặt trên nó sẽ rất là to và cái chữ của nó sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều và cái chuẩn này sẽ là chuẩn MDA đó các bạn có thể nhìn thấy từ góc nghiêng thì nó sẽ có cái độ cao gần bằng như là độ cao của thằng Cherry tuy nhiên là cái phía mặt tiếp diện của nó sẽ là to hơn giúp cho khi mà chúng ta sử dụng các cái ngón tay gõ trên mặt phím thì nó sẽ chính xác hơn không bị lệch ra ngoài này nó cái kiểu nó pha trộn giữa cherry và kiểu SA vậy về cái chất liệu keycap thì uh, keycap của em này đang sử dụng chất liệu PPT double shot rất là dày và ngon đây các bạn có thể nhìn thấy ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy có một cái lớp màu trắng nữa lớp nhựa màu trắng nữa đứng về bên ngoài thì sẽ là lớp nhựa màu đen tương tự với cái keycap à, màu xám thì ở phía bên trong sẽ là màu trắng và ngoài sẽ là màu xám đó với cái cách in double shot này thì các bạn yên tâm là sẽ không bao giờ bị bay màu chữ cũng như là sẽ cho cái độ bền cực kỳ cao Ok chúng ta sẽ chuyển sang mặt sau một chút nhé Ở phía mặt sau thì chúng ta thấy là cái mặt sau hầu như không có gì thay đổi đó, Nó vẫn sẽ có một cái khuôn như thế này ừ, Không có chân nâng hạ độ cao Tuy nhiên thì nó cái phần phía trên này sẽ được làm cao lên một chút chúng ta vẫn sẽ có bốn cái mút cao su để cố định và ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ có một cái nút on off bàn phím đó giá như mà cái nút này nó làm ở phía trên này thì nó có vẻ hợp lý hơn ở phía trên này chúng ta sẽ thấy có duy nhất một cái cổng tai C thôi là nằm ở phía bên tay trái ok bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái phần à, hiệu năng của em này nhé thì em này đang sử dụng là switch của thằng Gateron à, với cái dòng switch Gateron thì các bạn yên tâm về cái chất lượng rồi không cần phải bàn và em này cũng sẽ có hỗ trợ đến à, ba cái dòng switch khác nhau đó là red brown và blue là dòng cơ bản nhất đây đó Gateron Red rất là ngon với những cái con Gateron này các bạn yên tâm là nó cực kỳ mượt và mình có cảm giác hình như là những cái con switch này thì đã được pre-loop rồi hay sao đấy mình vẫn có cảm giác rất là mượt luôn đó và con này thì hiện tại không có led nha các bạn cũng không có hỗ trợ hot swap luôn mà nó sẽ là dòng hàng chết luôn nếu như vậy thì các bạn à, sẽ không có custom được tuy nhiên thì những cái con như thế này thì mình khuyến cáo là không nên custom đầu và tiếp theo thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái step của em này thì cũng đã được group sơ rồi và cái tiếng stab thì mình thử thì nó cũng khá là ok để mình thử cho các bạn xem cái à, độ enter nhé nó không đến nỗi quá lọc sọc cũng như là không có vang lên những cái tiếng tích tích đó tuy nhiên thì nó vẫn không có được ngon bằng những cái con mà mình có thể custom lại được với cái tầm giá này thì mình nghĩ một cái con phím mà sử dụng 3 móc thì khá là ok rồi và một cái điểm ăn tiền nữa của con này đó là nó sẽ được nâng cấp thêm cái chế độ đó là từ g với cái này thì chúng ta có thể sử dụng nó bàn phím nó nhanh hơn và cũng như là chính xác hơn là sử dụng bluetooth à, và tất nhiên nó vẫn sẽ giữ lại cái chế độ bluetooth và là chúng ta sẽ được nâng cấp thành 3 mod khá là ngon sử dụng Gateron và cây cap cũng sẽ là cây cap xịn hơn so với cái bản đời trước ok bây giờ mình sẽ sang chuyển sang cái phần sound test đó để cho các bạn nghe thử ba dòng switch của em này nha Ok, như vậy là mình đã vừa mới sang test cho anh em à, nghe ba dòng switch của em này và với dòng switch Cateron thì các bạn yên tâm là nó cũng rất là rất là mượt rồi và nó cũng không phải là dạng dễ hư gì cộng thêm với lại dùng cái USB 2.4G nó thì nói thì phải nói là em này đáp ứng đủ được các cái nhu cầu kể cả mang đi cũng như là để ngay tại chỗ mình sử dụng gaming hay là văn phòng đều ok hết và đặc biệt cùng với cái thể loại keycap mới này thì cảm giác gõ thì nó đã được nâng lên khá là nhiều Ok với từng đó các cái tính năng của em EK396WV2 này thì các bạn à, thấy nó có ok không với trong tầm giá khoảng tầm một triệu rưỡi thì các bạn nghĩ xem có một màn phím nào có thể ngon hơn không nhé nếu mà các bạn muốn tham khảo giá của em này cũng như là muốn mua thì mình có để link phía dưới phần mô tả đó cảm ơn các bạn đã theo dõi video bye bye